alo alo à, vâng một lần nữa xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh sổ số miền Bắc của Huy Hùng vào ngày hôm nay và bây giờ là buổi tối ngày thứ năm ngày 26 tháng 8 năm 2021 thì kết quả đặc biệt ngày hôm xuất hiện ở dạng nắp số cho tất cả anh em ở dạng đó là 88678 khá là đẹp ngày hôm nay là tất số khá là đẹp 678 anh em ạ càng 6 tổng 3 bộ đề đó là bộ đề 23 vào ngày hôm nay đấy và không nằm dự kỳ kiến của Hùng vào ngày hôm qua thì chúng ta có đó là cái tổng đó là tổng bài 89 từ 7 ngày hôm qua thì hôm qua Hùng có chia sẻ tất cả anh em có thể tham khảo về cái đầu 7 đúng không ạ đầu 7 vào ngày hôm nay thì nó là đủ cho tất cả anh em đó là con 78 khá là đẹp nhá đấy đường cầu chạy khá là đẹp về cái đường cầu lô thì ngày hôm qua Hùng có chốt cho tất cả anh em đó là Bạch thủ lô 03 song thủ lô 61 thì ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn đã không ăn được đó là về cái đường cầu lô vào ngày hôm nay còn về cái chạm 7 thì chúng ta đã nổ đúng không ạ tổng 38 thì nó quay về đó là cái tổng 5 ở chạm 8 đúng không ạ chốt tổng chuẩn bị quay về chạm và ngày hôm nay thì nó nếu nó về 76 thì chúng ta khá là rực rỡ và tưng bừng đúng không ạ thì chúng ta có thể ăn được độc thủ đề nhưng mà không sao chúng ta ăn được đó là vị đầu 7 ngày hôm nay và đây là cái bảng chốt của Hùng vào ngày hôm qua chúng ta chỉ ăn được đó là vị chạm đề vào ngày hôm nay thôi anh em nhé về cây cầu lô 03 thì đầu không chỉ xuất hiện một con lô tô đó là con 06 về đầu 6 thì xuất hiện 60 và 70 khá là đáng tiếc về cái cầu lô 71 cũng như là 61 anh em nhá. Về cái đường cầu lô 70 thì nó xuất hiện khá là dài rồi anh em ạ. Đấy, khá là dài rồi xuất hiện từ ngày à, con 70 xuất hiện từ ngày ngày chủ nhật đúng không ạ? Ngày 22, ngày 22 và lên hôm nay là ngày 26 thì nó ăn được đó là 5 ngày con 70 này. Đấy. Và chiếm chỗ đó là con 71 rồi của chúng ta đúng không ạ? Khá là bất ngờ với cái đường cầu lô 70 này đấy về cái đường cầu sông thủ lô thì ngày hôm qua hùng có chia sẻ cho tất cả mọi người đó là về cái đường cầu lộn của giải đặc biệt thì anh em có thể tham khảo lại à, đường cầu này chạy khá là dài rồi thì hùng xin chia sẻ từ ngày 21 tháng 8 thì chúng ta có 57 57 thì chúng ta sẽ có sông thủ lô cho ngày hôm sau đó là 57 57 775 đúng không ạ thì nó nổ về đó là con 75 đấy và kép 11 thì nổ về đó là con 11 và cũng như là con 66 hai nháy đấy 91 91 thì biệt về 91 khá là đẹp 89 hai ngày 89 đều biệt về có 89 anh em nhá và ngày hôm nay vẫn có lô tô đó là có 89 đấy đầu 8 xuất hiện 84 87 88 và 89 thì ngày mai anh em có thể tham khảo cho Hùng đó là về cặp 78 tháng 7 cho ngày mai khá là đẹp đấy, chúng ta có thể bảo tiền cho ngày mai về cặp lô 78 tháng 7 theo cái tần suất và nhịp độ của nó khá là đẹp anh em nhá đó là về phần lô và trước khi vào phần chốt số cho tất cả anh chị em chúng ta tham khảo vào ngày mai ngày 27 tháng 8 thì chúng ta vẫn như thường lệ thì chúng ta sẽ đi tìm cái đường cầu đặc biệt cho ngày mai và đây là cái đường cầu đặc biệt của ngày hôm qua Hùng có chia sẻ cho tất cả anh em rồi đấy ngày hôm nay chúng ta chia sẻ lại cái đường cầu này thì nó ăn từ ngày 23 23 thì chúng ta có 91 89 89 và 78 tâm càng của chúng ta đường cầu thì cái đường cầu này ăn khá là đẹp anh em ạ không phải là chạm nữa mà ăn một ăn đầu hai là ăn đuôi đấy 9 thì biệt về đầu 9 8 thì biệt về đầu 8 và 9 biệt về đuôi 9 và 7 thì ngày hôm nay chúng ta nộp thẳng đầu 7 nhá đấy một ngày thì chúng ta biệt về đuôi đó là ngày thứ ba tất cả các ngày còn lại thì nó biệt về đầu khá là đẹp cho tất cả mọi người đấy 9 91 anh em ạ 8 và 89 và 7 biệt về 78 thì ngày mai theo vị trí được con này thì chúng ta có đầu 9 là khá là đẹp đầu chín nhá đấy anh em nào kết đuôi chín thì anh em có thể vào còn không thì anh em có thể chơi đó là cái đầu chín cho hùng vào ngày mai khá là đẹp đấy 1 2 3 4 đường cầu ăn được 4 tay cho tất cả mọi người đấy, anh em nhớ về cái đầu chín vào ngày hôm tức là ngày mai đúng không ạ ngày mai ngày 23 đấy, về cái đầu chín khá là đẹp ngày hôm nay thì chúng ta có đó là 78 liệu ngày mai nó sẽ biệt về đó là cái đuôi bảy hay không thì anh em có thể tham khảo đó là về đường cầu chạm còn về đường cầu tổng thì Hùng xin chia sẻ cho tất cả anh em về cái đường cầu tổng này thì chúng ta vẫn có cái tâm cao 7753 đấy đường cầu này thì chạy được đó là ba tay thôi anh ba tay anh em nhé ngày 24 chúng ta có tổng 7 thì biệt về tổng 7 đấy 89 và ngày 25 vẫn tiếp tục báo tổng 7 89 hai ngày nha bạn đủ hai ngày liên tiếp đó là có 89 tổng 7 nhá và ngày hôm qua đó là ngày 26 thì xuất hiện đó là tổng 5 tổng 5 thì biệt ngày hôm nay biệt thẳng về đó là cái tổng 5 78 cái đường cầu này mà Hùng ngày hôm qua không chưa tìm ra đúng không ạ và có thể chia sẻ cho tất cả anh em đấy khá là đẹp ngày mai vẫn có đó là cái tầng 3 để chúng ta chốt cái tầng 3 đó là hai ngày rồi đúng không ạ chốt cái tầng 3 cho tất cả anh em tham khảo trên kênh của Hùng thì hai ngày rồi và ngày mai vẫn báo là cái tầng 3 cho tất cả anh em đấy tổng 3 và anh em kết hợp đó là về cái chạm 9 nhá chạm 9 tổng 3 chạm 9 thì anh em có thể đưa ra nếu mà cái chạm 9 tổng 3 thì chúng ta có đó là 4 494 đúng không ạ đấy độc thủ đề đó là 494 đấy, khá là đẹp nhá 7 về tổng 7 7 về tổng 7 5 về tổng 5 ngày hôm nay và ngày mai vẫn là tổng 3 đó là về cái đường cầu chạm cũng như là đường cầu tổng của Hùng chia sẻ cho tất cả anh em trên kênh của Huy Hùng vào ngày mai đó là ngày 23 Đấy. hy vọng ngày mai nó sẽ nổ về cái đầu chín cũng như là về cái tổng 3 cho tất cả anh em tham khảo thì anh em có thể cân nhắc những con số mà Hùng chia sẻ lên cho tất cả mọi người nhé tất cả chỉ là mang tính chất tham khảo nên anh em nên cân nhắc những con số mà Hùng chia sẻ lên cho tất cả mọi người Đấy. ai trùng cầu kết cầu thì chúng ta có thể vào tiền và không trùng không kết thì anh em dùng mức tham khảo cho Hùng nhé về một cái đường cầu nữa mà ngày hôm qua Hùng có chia sẻ cho tất cả mọi người đó là về cái chạm ba bộ số đúng không ạ ba bộ số của giải 5 cũng như là giải 6 mà Hùng có chia sẻ cho tất cả mọi người Hùng chia sẻ lại cho tất cả anh em nó chạy thôi chúng ta lấy từ ngày 21 à, tháng 8 đi chúng ta lấy ngắn ngày thôi đấy ba bộ số thì chúng ta có 091 đúng không ạ ba chạm 091 chúng ta kết hợp lại cho ngày hôm sau thì chúng ta nổ được đó là con 11 đấy và tiếp tục thì chúng ta có 819 819 thì nổ về chạm 9 đấy chạm 9 đầu 9 còn 91 và 208 2008 thì đổ về đó là chạm 8 89 049 049 thì vẫn bệt về đó là con 89 chạm 9 và 672 đấy. 672 ngày hôm qua cũng có chia sẻ cho tất cả anh em rồi ngày hôm nay chúng ta chia sẻ lại đấy 672 thì ngày hôm nay chúng ta ăn được cái chạm 7 và ngày mai theo vị trí đường cầu này thì Hùng khá là kết đó là với cái chạm 6 này nhá đấy ngày mai thì chúng ta có ba bộ số đó là 056 thì theo ý kiến cá nhân của Hùng thì ngày mai vẫn kết cho tất cả anh em đó là về cái chạm 6 chạm 6 khá là đẹp về cái chạm 6 thì chúng ta vẫn có thêm một cái đường cầu nữa mà Hùng ngày hôm qua cũng chia sẻ cho tất cả anh em trên video rồi về cái chạm 6 thì chúng ta ăn từ ngày thứ hai thứ hai anh em nhé đấy thứ hai giải nhì người một thì chúng ta có bộ số đó là tầm càng 93 93 thì ngày hôm qua ngày hôm sau thì chúng ta ăn được đó là con 89 ăn về cái chạm 9 và tiếp tục thì chúng ta có kết 99 99 thì đổ về cho tất cả anh em đó là 89 đấy khá là đẹp và tiếp tục thì ngày hôm qua thì cũng có chia sẻ cho tất cả mọi người đó là về cái bảy chạm 7 và chạm 6 đúng không ạ chạm 7 và chạm 6 thì lên ngày hôm nay thì chúng ta nổ về cái đầu bài đấy khá là đẹp và ngày mai vẫn là chạm 6 và chạm 1 chạm 6 và chạm 1 thì ngày mai hai cái đường cầu chúng ta báo về cho tất cả anh em đó là cái chạm 6 và kết hợp đó là cái chạm 9 đúng không ạ chạm 6 và chạm 9 bộ ba bộ số đó là 650 đấy thì ngày mai Hùng sẽ chốt cho tất cả anh em ở trên video đó là về chạm 6 và chạm 9 và ngày mai Hùng sẽ hạ giảm luôn cho tất cả mọi người đúng không ạ hạ giảm thì chúng ta rút gọn lại ngắn số thôi hy vọng ngày mai nó sẽ nổi cho tất cả mọi người trên video của Hùng về cái đường cầu đề cũng như là cầu lô Ok, chúng ta sẽ đi vào phần chốt số cho tất cả anh em tham khảo vào ngày mai tức là ngày 27 tháng 8 luôn. Anh em nhớ xem kênh của Hùng thì để lại cho kênh một nút like anh em nhé. Đấy, một nút đăng like và cũng như là một nút đăng ký kênh. Và đây là cái bảng chốt của ngày hôm qua thì phần lô chúng ta không ăn được rồi. Đấy, về bạch thủ lô 03 thì chúng ta chưa nổ. Đấy. Về 61 71 thì ngày hôm nay khá là tiếc vì cái đầu 6 và đầu 7 xuất hiện đó là con 60 và 70 hai nháy. Về cái chạm đề chạm D thì ngày hôm nay chúng ta nổ được cái chạm bảy đúng không ạ Đấy, về bạch thủ lô tô ngày mai thì Hùng xin chốt cho tất cả mọi người đó là bạch thủ lô 08 nhé 08 mà xong thủ lô thì anh em có thể tham khảo cho Hùng đó là 787 787 khá là đẹp đấy đường cầu chạy khá là dài rồi thì anh em có thể cân nhắc trước khi vào tiền những số mà Hùng đã đưa lên đây về chạm D thì chúng ta sẽ có đó là chạm 9 và chạm 6 chạm 9 và chạm 6 và kết hợp đó là ngày hôm mai thì hùng chỉ chốt một tổng cho tất cả mọi người thôi một tổng anh em nhé một tổng đó là tổng 3 anh em có thể tham khảo thêm đó là cái tổng 8 đó là tổng bóng nhé thì ngày mai trên video của Hùng sẽ hạ dàn luôn cho tất cả anh em đó là về cái dàn đặc biệt về 969 đúng không ạ 969 thì chúng ta kết hợp với cái tổng 3 thì chúng ta sẽ có đó là 494 494 và 676 060 090 và 161 191 191 thì khẳng ra khá là nhiều rồi anh em nhé Đấy. và 565 595 đó là những cái đường 1 2 3 4 5 6 7 8 16 số hạ giảm xuống cho tất cả anh em đó là 16 số đề vào ngày mai hy vọng ngày mai nó sẽ nổi cho tất cả mọi người những cái đường cầu này khá là đẹp em nhá bạch thủ lô 08 song thủ lô 78 tháng 7 hạn dạng đề thì chúng ta có chạm 9 và chạm 6 anh em có thể tham khảo thêm về cái đầu 9 này vào ngày mai đấy tổng là tổng 3 hạ dàn thì chúng ta có 494 676 060 090 161 191 565 và 595 đó là những con số mà Hùng khá là tâm huyết cho ngày mai hy vọng ngày mai nó sẽ nổi cho tất cả mọi người về cầu lô cũng như là cầu đề anh nhá và anh em nhớ xem kênh của Hùng thì à, nhớ cho Hùng một nút like cũng như là những cái nút đăng ký kênh ủng hộ kênh của chúng ta ngày một tí lên Đấy, và chúc tất cả anh em vào đầu giờ tối ngày mai sẽ là một ngày rực rỡ và thành công và sức khỏe và hẹn gặp lại tất cả anh em vào khung giờ đó là khung giờ đầu giờ tối ngày 28 anh em nhé và xin lỗi đó là ngày 27 anh em nhé Đấy, chúc tất cả mọi người thành công và hẹn gặp lại tất cả anh em vào đầu giờ tối ngày mai xin chào và hẹn gặp lại